Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 30 tháng 4 năm 2021, tức ngày 19 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thân hôm nay là canh dần, giáp dần. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Trong ngày hôm nay nhờ sự tương trợ của tam hợp mà người tuổi Tý hứa hẹn có tình yêu đầy sắc màu trong ngày hôm nay, thậm chí có người chìm đắm trong chuyện tình cảm đến nỗi quên hết những vấn đề đang diễn ra quanh mình. Một số người độc thân lúc này đã chịu tìm hiểu người mới sau một thời gian bạn cảm thấy khó khăn trong việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Chính tay nhắc nhở người tuổi Tý cần đảm bảo rằng bạn sẽ sẵn sàng cho mọi hành trình của ngày hôm nay, bởi vì có rất nhiều điều thú vị chờ đợi bạn ở phía trước, những bất ngờ không thể đoán biết được. Chính sự chủ động của bạn sẽ giúp cho bạn có một ngày ý nghĩa. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của người tuổi Tý thời gian này đã tốt hơn rất nhiều. Dù chăm chỉ tập luyện thì bản mệnh cũng không nên tập với cường độ mạnh và quá nhiều nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi. 2. Tử vi tuổi sửu. Kiếp tài giúp người tuổi sửu nhận ra rằng không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ. Sự hôn nghi có thể không được mọi người hưởng ứng ngày hôm nay, tuy nhiên ít ra thì nó sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối trong cuộc sống, về lâu dài. Hãy cứ làm chủ cuộc sống theo cách mà bạn muốn nhé. Trong ngày thứ sáu này kim thổ tương sinh không tốt cho các quyết định có tính vội vàng nhanh chóng vào thời điểm này. Nhất là những quyết định quan trọng nên để vào thời điểm khách phù hợp hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 19 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Do đó, con giáp này như tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chiêm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Lục xung dự báo khả năng lớn có mâu thuẫn nổ ra, con giáp tuổi dần nhớ nhắc nhở người tuổi dần tránh làm mất mặt một ai đó trước đám đông, nhất là những người bạn yêu thương là điều hoàn toàn không nên. Nó chỉ khiến cái tôi của người làm cho bị mất mặt kia bị tổn thương. Thiên quan khiến con giáp tuổi dần dễ phạm lỗi, Hãy cho mọi người thấy bạn đủ thông minh để có thể tự thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm. Con người không ai là hoàn thiện, không ai là hoàn toàn đúng, và bạn cũng không là ngoại lệ. Học cách chấp nhận thất bại là cách để bạn trưởng thành và thành công. Ngũ hành xung khắc không tốt cho sức khỏe của người tuổi dần trong thời gian này, có thể vì bạn suy nghĩ quá nhiều, thường xuyên trong thời gian chịu áp lực nên cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Hãy gạt những suy nghĩ thiếu cơ sở sang một bên để tập trung công việc của mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân. 4. Tử vi tuổi mão, chính quan mang tới tin vui về tiền bạc cho người tuổi mão để bạn có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bạn yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, các cô gái không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết, hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan bạn nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này tránh việc làm ai đó bị tổn thương, họ sẽ trở nên thận trọng hơn với những ứng xử của bản thân để tránh tình trạng bị làm cho mất mặt lần nữa. Dần dần họ sẽ tránh xa bạn ra và mất dần nhu cầu cần chia sẻ nhiều với bạn để tránh rắc rối, cũng không dù bạn đi đâu chơi nữa, theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay những việc mà người tuổi mão nên kiêng cự đó là trốn cất, cưới gả, xây cất nhà, chủ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. năm Tử vi tuổi Thìn. Tam hợp nâng đỡ cho người tuổi Thìn muốn hàn gắn tình cảm với một nửa của mình. Có thể trước đây bạn đã phạm sai lầm khiến mối quan hệ dạn nứt thì đây là thời điểm hợp lý nhất để hai người nuôi dưỡng lại tình yêu của mình đấy. Tỷ Kiên nhắc nhở hôm nay kể cả nếu ai đó hứa hẹn với người tuổi thìn những điều tuyệt vời thì đừng vội tin họ. Hãy đặt ra câu hỏi về những lời mà họ nói, liệu nó có thực sự chính xác hay không. Cần kiên nhẫn để kiểm tra và khám phá ra sự thật nhé. Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là ngày mà cả hai người cảm thấy luôn tràn đầy năng lượng. Hãy bắt tay thực hiện những gì mà bản thân bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, Tý, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thân thị tương Phá nhắc nhở người tuổi tỵ đừng để những lời nhận xét thiếu tích cực ngày hôm nay khiến cho bạn cảm thấy mất vui. Nếu bạn cảm thấy chúng có một chút mơ hồ thì hãy cố gắng để đặt ra câu hỏi nhằm tìm kiếm đáp án rõ ràng nhất mà bạn muốn. Hôm nay nhờ có thiên ấn mà hứa hẹn là ngày tuyệt vời để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ con giáp tuổi tỵ nhé. Chắc chắn sự thân thiện, cởi mở của bạn sẽ cuốn hút mọi người lại gần hơn, sẵn sàng chia sẻ và giao lưu với bạn. Hãy mở lòng mình một chút nhé, Ngũ hành xung khắc nhắc nhở người tuổi tỵ nên nhớ không ai là hoàn hảo và sự thật là bạn vẫn có thể tái phạm những điều tương tự. Có thể bạn khó đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác nên đừng nói những lời nặng nề với họ quá bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, thìn. 7. Tử vi tuổi ngọ Chính ấn hỗ trợ cho ý tưởng của con giáp tuổi ngọ được bay bổng, bạn cần phải dành thời gian để xác định lại những giấc mơ của mình xem chúng thực tế hay không.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 hậu thuẫn của ai đó. Có thể những việc làm hiện tại của bạn chưa thực sự đúng và đã có người giúp bạn chỉnh sửa lại. Theo lịch vạn niên, ngày 30 tháng 4 năm 2021, dương lịch là ngày can mậu. Ngày can mậu không trị bệnh ở bụng, do đó bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão. 9. Tử vi tuổi thân, thực thần mang lại niềm vui cho người tuổi thân, chỉ khi bạn khám phá những điều mới mẻ thì bạn mới biết ý nghĩa đích thực của điều mình muốn, thứ mà bạn khát khao trong đời sống. Vậy thì đừng ngại thử sức với những điều mà bạn chưa biết, biết đâu bạn lại tìm thấy những giá trị hay cho riêng mình. Kim khí vượng ảnh hưởng không tốt sức khỏe của bạn, đừng ăn uống thiếu khoa học như hiện tại vì chúng không chỉ khiến bạn thiếu hay thứ chất nào đó mà nó còn là tác nhân khiến bạn bị bệnh trong tương lai. Theo lịch vạn niên, ngày 30 tháng 4 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát, Ngày này được xem là ngày xấu. Hôm nay không phù hợp để chọn làm ngày khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà, đâu vì thế bản mệnh nên cẩn trọng nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, 10. Tử vi tuổi dậu. Tam hội xuất hiện cho thấy dường như bạn bè chính là chỗ dựa cho người tuổi dậu trong ngày hôm nay. Họ sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ, vậy thì đâu có lý do gì mà bạn phải quay lưng lại với họ chứ? Hãy mở lòng để được san sẻ, để được quan tâm nhé. Kim khí vượng dự báo có những điều không tốt ảnh hưởng tới sức khỏe của con giáp này về lâu về dài. Thậm chí, thời tiết cũng là một trong những tác nhân gây ra bệnh tật của bạn nữa đấy. Thương quán nhắc nhở người tuổi dậu về những điều bạn đang làm sai trong thời gian gần đây. Phần nhiều thời gian bạn đang tự đeo một cái ba lo nặng chịu những nỗi phiền muộn vào trong cuộc sống lứa đôi. Một khi tinh thần không được thoải mái, cảm xúc sẽ không thể nào thăng hoa, giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Hợi, Ngọ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tam hội đưa tới những cơ hội mới để mở rộng việc làm quen, hợp tác với những đối tác mới đến với con giáp tuổi Tuất. Bạn nên thể hiện sự vui vẻ, hòa nhã của mình chứ đừng nên vồ vập quá khiến người khác e ngại. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho người tuổi Tuất nâng cấp cuộc sống, bạn nên chọn người xuất sắc để học hỏi theo. Tuy nhiên, nếu bạn không chọn đúng người sẽ có tác dụng ngược đây tỷ kiến xuất hiện cho thấy, nếu con giáp tuổi tuất muốn hợp tác với ai đó ngày hôm nay thì điều quan trọng nhất là phải nhẫn nại. Dường như họ có tốc độ chậm hơn bạn và khiến bạn cảm thấy vô cùng bực dọc. Tuy nhiên hãy tôn trọng đối phương nhé, đừng nói lời chỉ trích. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Thân hợi tương hại nhắc nhở người tuổi hợi đừng im lặng một cách lạnh lùng quá. Hãy nhớ rằng nói chuyện, giao tiếp là những điều rất quan trọng để bạn có thể hiểu người ấy muốn gì, cần gì, không thích gì, yêu gì, ghét gì. Im lặng luôn là điều đáng sợ trong tình yêu và nó có thể giết chết tình yêu một cách nhanh chóng. Thiên tài hỗ trợ con giáp tuổi hợi cải thiện vấn đề tiền bạc, bạn nên chi tiền cho cơ hội du ngoạn thú vị nào đó trong thời gian tới. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyến đi nhé, dù có thì bạn sẽ phải chờ đợi một chút đấy. Thủy Kim Tương sinh hỗ trợ cho bạn hiểu sâu sắc hơn về một vấn đề mà bạn chưa từng nghĩ tới,